đại ý là việc ăn uống và quan hệ nam nữ là những ham muốn lớn của con người. Vì vậy, khổng giáo chủ trương lấy lễ nghi để khắc chế dục vọng. Đạo gia cho rằng có thể từ bỏ dục vọng về quan hệ nam nữ thì sẽ sống thọ cùng trời đất, thọ giữ thiên tề. Ý nghĩ về dục và sắc khiến người ta mất đi chân khí, giảm đi phúc thọ và trở nên thô tục. Người tu đạo mà không đoạn dục thì ác nghiệp sẽ đầy thân, không cách nào thăng thiên, uổng phí cả một đời tu đạo. Truyền thống giới sắc đoạn dục của cổ nhân mang theo tính tự kỷ luật hơn người hiện đại. Một cư sĩ Phật giáo thời nhà Minh đã ghi lại quan điểm và cách thức của người xưa về việc đối đãi với ăn uống và sắc dục trong cuốn thực sắc thân ngôn, khuyên rằng con người không nên sát sinh và cần tiết chế dục vọng. Đây là một trong những quan điểm tiêu biểu các bậc thánh hiền từ xưa đến nay luôn tiết chế việc ăn uống và quan hệ nam nữ đó cũng là chuyện mà người xưa đặc biệt xem trọng vì sao lại như vậy. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu ngay sau đây. Giới sắc của Hoàng đế Lương Vũ Đế Tiêu Diễn sinh thời rất tín Phật. Ông từng nói với ngự sử Thừa Hạ Sâm rằng Chấm đã ở trong phòng riêng hơn 30 năm, không ở chung với phụ nữ đã hơn 30 năm rồi. Nhờ đó mà so với các bậc đế vương, Lương Vũ Đế sống rất trường thọ, đến năm 83 tuổi mới quy tiên. Vào thời nhà Nguyên, tể tướng A Sa Bất Hoa có lần thấy sắc mặt tiều tụy của cháu trai mình là Nguyên Võ Tông, hoàng đế thứ ba của triều Nguyên, đã khuyên rằng Trần gấu với tám loại của ngon vật lạ con không biết ăn, thân thể vàng ngọc con không biết quý. Ta thấy con suốt ngày chỉ thích uống rượu, lại còn say mê nữ sắc. Nó chính là hai chiếc rìu chặt cây, không có gì mà không chặt xuống được. Vào năm thứ hai, Nguyên Võ Tông băng hà, tuổi thọ của ông khi ấy chỉ mới 30 tuổi. Có câu chuyện kể về một quốc vương say mê nữ sắc và thường phóng túng dục vọng của mình. Có vị tăng nhân đã khuyên ngăn nhà vua rằng Mắt là cái lỗ nhà xí, mũi là cái túi chứa nước dơ bẩn, miệng là cái hang đờm đầy bọt, bụng là cái kho chứa nước tiểu. Nhưng đại vương không có được cặp mắt trí tuệ Tham mê nữ sắc mà bỏ bê triều chính Tôi vì nhìn thấy thứ này thật ghê tởm Nên đã xuất ra làm hòa thượng Còn có một bài thơ miêu tả người kỹ nữ Là bộ da bọc xương Dưới lớp da thịt kia đều là phân và nước tiểu Mạnh mẽ và quyến rũ mê hoặc người ta Những anh hùng ở mọi thời đại đang ngồi tại đây Trăm năm trong cùng một hố xí dơ bẩn giới sắc của văn nhân. Vào thời nhà Minh, Đại lễ Bộ Thượng Thư Tiết Văn Thanh viết Tử sắc là thứ khiến cho trí khí của con người mê mờ và tiêu hao, thương tổn sức khỏe và hủy hoại đạo đức, có thể lấy điều thô tục làm vui. Ta không hề biết đó cũng là niềm vui, chỉ có tâm thanh quả dục, khí hòa thân bình, đó mới là niềm vui mà ta biết. Triết học gia Trình Di của triều đại Bắc Tống cũng nói một khi dục vọng nảy mầm thì hãy nhớ lấy lễ nghĩa để ngăn chặn. Tiên sinh Châu Hy của triều đại Nam Tống đã miêu tả ham muốn của con người như một đầm lầy. Ông nói, hãy quan sát hình ảnh của đầm lầy để ước chế tâm sắc dục. Tâm sắc dục và đầm lầy đều là nước bùn đất dơ bẩn. Nó rất dễ gây ô nhiễm cho con người cho nên cần được lấp và chặn lại. Vào đầu triều đại nhà Minh, Phương Hiếu Nho đã bày tỏ quan điểm Ồ, sở thích và ham muốn có sức mạnh hơn lưỡi kiếm. Mọi người chỉ quan tâm đến sự xâm hại của nóng lạnh đối với thân thể, nhưng lại không tìm các biện pháp phòng ngừa tai họa do dục vọng tham ăn và tham sắc gây ra. Tiến sĩ Lưu Nguyên Thành ở cuối triều đại Bắc Tống đã từng nói Tôi đã đoạn tuyệt nữ sắc trong 30 năm, khí huyết và ý thức của tôi cứ như thời thanh xuân. Mặc dù tiếp đái bằng hữu, đàm thoại vui vẻ cả ngày, thậm chí không ngủ cả đêm, đến sáng hôm sau tinh thần vẫn tỉnh táo như thường. Học giả Tạ Lương Tá, một trong tứ tiên sinh trình môn thời nhà Tống từng nói, tôi đã đoạn tuyệt sắc dục hơn 20 năm rồi. Người ta muốn làm nên đại sự thì phải tu dưỡng thân thể cường tráng mới có đủ năng lực để gánh vác, vì vậy mà đoạn tuyệt với sắc dục. Đại thần Lý Hạo của nước hậu thục thời ngũ đại thập quốc từng nói, Nói một cách chính xác thì sự tham sắc và phóng túng dục vọng chính là bị ma quỷ vũ nhục. Tôi đã đoạn tuyệt với sắc dục rất lâu rồi, vì vậy ma quỷ không dám gặp chứ không phải tôi có phép thuật gì. Nhà thơ Dương Vạn Lý đã nói đùa với một người mê sắc đẹp rằng Vì sao Diêm Vương chưa gọi tới tên ông mà ông đã tự áp giải mình đến rồi? Trong Hoàng đế Nội Kinh có viết Điềm đạm hư vô thì chân khí sung túc tinh thần vững vàng thì đẩy lùi bệnh tật. Đó là một sự thanh nhàn và ít ham muốn, tâm an thì không sợ hãi, sở thích không thể làm khổ đôi mắt, dâm tà không thể mê hoặc kết tâm. Những người sống lâu 100 tuổi mà không suy yếu là do họ không mạo hiểm cái đức của mình. Trong cuốn sách Toái Kim Lục của y học gia Vương Văn Mô Triều Minh có viết Tôi đã cẩn thận quan sát con người thế gian, có những người đang lao vào cái chết giống như trăm sông chảy vào biển lớn. Cái chết của họ có hai lý do. Một là vì bị xúc phạm đến địa vị danh tiếng, hai là vì tham luyến nữ sắc. Giới sắc của người tu luyện Vào thời nhà Tấn có một bậc cao tăng. Ông đã gặp một người phụ nữ tự xưng là tiên nữ dáng trần đến để xin tá túc. Nàng nói, bởi vì ngài là cao tăng có đạo đức nên thiên thượng đã sai tôi đến tỏ ý muốn ban thưởng cho ngài. Hòa thượng ý chí kiên định không hề động tâm nói, tâm của tôi đã như cho tàn, đừng dùng cái bọc ra để khảo nghiệm tôi. Người phụ nữ sau đó bay lên không trung và rời đi, trước khi đi còn quay đầu lại và nói, nước biển có thể lên xuống, kim cương cũng có thể đập vỡ, chỉ có tâm địa kiên trinh của Đại Hòa Thượng là bất di bất dịch. Thương Dương Tử một đạo sĩ nổi tiếng trong triều đại Nguyên cho rằng chỉ có dâm dục là tạo ra nhiều ác nghiệp nhất, những người tu hành trước hết nên giới cấm để trừ bỏ nó. Chân nhân Trường Xuân đã khuyên Hoàng thượng hãy là người đầu tiên từ bỏ dâm dục. Cuốn sách Thái Vi Linh Thư viết dâm dục đứng đầu trong 10 điều bại hoại. Học đạo tu hành không có gì khác ngoài khả năng có thể thực sự đoạn tuyệt dâm dục, phần còn lại đều rất dễ dàng. Thương Dương Tử còn nói, con người trên thế gian cho rằng rất khó để đoạn tuyệt dâm dục, đây là một nhận thức rất ngu xuẩn. Những người mới tu hành thích ở một mình, hành động một mình, ngủ một mình và cai bỏ rượu. Ban ngày xem kinh thư luyện đan, ban đêm bảo trì tâm cảnh thanh tịnh. Trước một khung cảnh yên tĩnh, toàn bộ hồ tư loạn tưởng đều không thể tồn tại một số chướng ngại do tà ma bên ngoài gây ra càng có thể kiên định thêm tín niệm của anh ta. Vào thời nhà Tống, tiến sĩ Thiệu Quế từ từng nói với một tăng nhân, nếu tâm dâm dục của người tu hành không đoạn tuyệt thì gốc rễ của tâm linh không kiên cố, tinh thần sức lực sẽ kém đi, nguyên khí sản sinh ra ngày một giảm đi thì sẽ dần dần khô kiệt và cuối cùng là tử vong. Tăng nhân trả lời, nếu không đoạn tuyệt dâm dục thì phải học tập tam ngộ thiền lý. Nó giống như hấp cát để ăn, dù cho hấp đến bao lâu thì cũng chỉ có thể gọi là cát chín, không thể biến thành cơm. Tuy nhiên, tu hành nhất định phải đặt nhiều công phu để đạt được thanh tâm tuyệt dục. Tiến sĩ thời Nam Tống là Uông Sương Thọ thường dùng cách cưỡng chế để ngăn tâm tham muốn nảy sinh, nhưng ông không thể duy trì được lâu. Lục Cử Uyên từng nói với ông, chỉ có thể cưỡng chế từ bên ngoài, không thể tìm được nguyên nhân bên trong. Đó chỉ là nỗ lực để hàm dưỡng chứ không phải thực sự bước vào cửa tu luyện. Nếu như tâm mắt của con người hiểu được những gì họ đang làm, hà tất phải cưỡng chế để làm gì? Còn nếu như nói có mỹ nữ xuất hiện trước mắt, Lão Huynh nhất định không được xuất tâm thích nữ sắc. Nếu có thể bảo trì loại tâm thái này, thì hà tất phải cưỡng ép bản thân. Lục Cử Uyên còn nói, hãy cẩn thận, nếu một lòng thành khẩn kính phụng Thượng Đế thì Thượng Đế sẽ đến với Huynh. Nếu lúc đó Huynh còn cảm thấy sợ hãi, vậy thì tâm của Huynh có phải còn để ở nơi khác. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện chín quả báo nguy hiểm của bồ bịch và tình một đêm Người xưa nói Vạn ác, dâm vi thủ Trong vạn cái ác, tà dâm đứng đầu báo ứng của tà dâm quả thật rất đáng sợ. Dưới đây là 9 loại báo ứng nguy hại nhất của những chuyện ngoại tình, tà dâm, nhất định bạn phải đọc kỹ. Có câu, no nê nhàn hạ sinh dâm dục. Đời sống vật chất ngày càng sung túc thì cơ chừng người ta cũng đánh mất đi nhiều hơn những giá trị đạo đức thuần thiện, tốt đẹp. Người ta như cành cây bị chặt lìa khỏi cội rễ, chịu sung kích của những quan niệm hiện đại vốn đã mang nhiều biến dị thay đổi mà mất đi niềm tin vào đạo đức, từ đó càng buông thả mình hơn và xa vào cạm bẫy dục vọng. Ngày nay, có rất nhiều người không sợ nhân quả, xem thường luân lý, hưởng thụ thanh sắc, theo đuổi những kích thích của cái gọi là tình một đêm, tình nhân tinh thần, mà rơi vào vực xoáy tội lỗi, mang đến khổ đau và họa nạn lớn cho chính mình. Dưới đây là 9 loại báo ứng lớn nhất của những chuyện ngoại tình, tà dâm, tan cửa nát nhà, thậm chí mất đi sinh mạng. Ngoại tình khiến hôn nhân đổ vỡ, sự nghiệp hủy hoại, đời sống không còn ấm êm. Những ví dụ loại này thật sự quá nhiều. Bạn có thể chứng kiến nhiều câu chuyện như thế xảy ra hàng ngày bên cạnh chúng ta hoặc từ báo đài vẫn đăng ra giả. Sinh con gái thì dâm đãng, sinh con trai thì lắm bệnh tật. Cha mẹ dâm loạn, con cháu chắc chắn không nên thân. Quả báo bần cùng, hạ tiện Người dâm loạn là tự mình lựa chọn một cuộc sống hạ tiện, thấp kém. Vậy nên vận mệnh của họ cũng không thể cao quý, sang giàu. Người tả dâm sẽ gặp quả báo phải sánh duyên với người không tiết hạnh. Đây chính là gieo nhân nào, gặt quả ấy. Sự nghiệp thất bại thảm hại Tà dâm là chuyện tổn hại âm đức nhất. Nếu không sám hối sửa sai, cuối đời phần nhiều không có tiền của. Khiến cha mẹ phải chịu nhục nhã cha mẹ nào cũng không thể chấp nhận con cái mình làm nên những chuyện gian dâm. Vậy nên những người tà dâm cũng mang thêm tội đại bất hiếu. Phụ nữ dâm loạn dễ bị ung thư cổ tử cung hoặc ung thư vú. Những điều này đều được ghi chép trong cổ thư. Sách có viết, tam tinh thành nhất độc, nghĩa là ba loại tinh dịch sẽ tạo thành một loại độc. Người phụ nữ nào quan hệ lăng loàn, không giữ gìn phẩm tiết thì chính là đang tích độc hại chính mình. Nhiều thanh niên mới hơn 20 tuổi bởi tà dâm quá độ mà gặp đủ thứ bệnh tật, nhiễm trùng đường tiểu, viêm tiền liệt tuyến, lậu, giang mai, thậm chí bệnh AIDS nhẹ nhất thì cũng là điếc tai, suy thận. Kẻ tà dâm khi về già chịu quả báo con cháu không hiếu thuận Người mà phóng đáng khi còn trẻ Về già chịu nhận ác báo bần cùng hạ tiện Không người chăm sóc, cô đơn khổ sở, thống khổ muôn phần người tà dâm đều không tin vào những chuyện nhân quả báo ứng. Càng không tin, họ càng hành lạc, hưởng thụ, chìm trong mê mờ mà làm việc ác, tổn đức, tổn thân mình, càng dẫn đến nhiều bi kịch, quả báo lớn hơn về sau. Quả thực, con ma sắc tình kia đang gây bao nhiễu loạn thế gian. Biết bao gia đình bị hại, bao người cũng phải bỏ mạng vì nó. Người tà dâm phải chịu đầy bệnh tật quấn chặt lấy thân. Lúc này, Họ cảm thấy mình còn khỏe mạnh chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu của ngọn nến sinh mệnh trước lúc vụt tắt mà thôi. Một khi tuổi trắng niên qua đi, họ lập tức trở thành phế nhân, sống một đời dính chặt bên giường bệnh, hít thở có khi cũng là chuyện khó khăn. Lại có những người viết văn, làm thợ chữ cũng bởi vô tri mà tuyên dương những ca từ, tiểu thuyết khiến người ta ý loạn tình mê, kích thích dục vọng tà dâm. Đó thực là chuyện hại người, hại mình lớn nhất vậy. Rất có thể họ phải gánh chịu quả báo nặng nề, trước là sự nghiệp tụt dốc, bần cùng khó khăn, sau là con cháu không hưng vượng, bệnh tật khổ đau. Rất nhiều người ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã phải chịu sự đầu độc lớn lao của những chuyện tà dâm. Trong trường lớp có cô bạn gái thường giao du, quan hệ, làm chuyện sằng bậy với mấy người bạn trai một lúc người ta còn cho rằng đó mới là sức hấp dẫn của con gái thời hiện đại. Trong công ty có nữ đồng nghiệp xinh đẹp, luôn được những kẻ lắm tiền bám gót, theo đuổi dù cô là gái đã có chồng. Thế là người ta bèn khen cô là có phúc khí. Nhân duyên gia đình là do trời định. Nếu đã kết duyên với một người thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với họ, phải gắng sức vun đắp một cuộc hôn nhân êm ấm, vợ chồng phải đối xử với nhau bằng nghĩa, thương yêu, tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Gặp mâu thuẫn thì phải biết tìm nguyên nhân ở chính mình chứ không phải để đơn ra tòa xin ly hôn hay lén lút ngoại tình, tìm nguồn vui bên ngoài. Chỉ khi gia đình hòa thuận, vợ chồng gắn kết, sự nghiệp mới hưng vượng. Ông bà ta chẳng phải có câu, thuận vợ thuận chồng táp bể đông cũng cạn đó sao. Với những người trẻ chưa kết hôn, chuyện tà dâm càng phải thêm cảnh giác. Như đã nói ở phần trên, nếu không muốn vướng vào chín loại nghiệp báo, trước khi có ý nghĩ, hành vi tà dâm với người khác, xin bạn hãy tự bảo trọng mình, hãy hết sức tỉnh táo với từng lời nói, cử chỉ của bản thân. Lựa chọn của bạn trong chuyện này sẽ quyết định tương lai của bạn. Nếu có thể tự kiềm chế, ngay thẳng, chính trực, dù không phải là phú hào cuốn tiền tỷ trên lưng, thì ít nhất bạn cũng sẽ có một người vợ hiền thục, xinh đẹp, một gia đình hạnh phúc và được ngưỡng mộ. Người xưa kính trời kính thần, người quân tử luôn thận trọng ngay cả khi chỉ có một mình. Họ biết rõ một điều rằng, trên đầu ba thước có thần linh, mọi việc làm của con người đều không qua khỏi sự phán xét của thần Phật. Cho dù ở nơi bóng tối không người, họ cũng không dám phóng túng dục niệm bản thân, đều luôn biết giữ nghiêm hành vi,